Không được. Anh Nam mình chú em anh Nam. Cô mày ở đây đi. Đâu em thật đấy không không được. anh đi mà bác khỏe, bác canh, bác Anh như nào mà chết, tôi anh không thích em đâu Anh anh xin lỗi, anh không thích em đâu Cháu đi về Bác cháu xin lỗi đi bác ơi Thế các cháu ở đâu? Cháu à, bọn cháu ở dưới thành phố lên Ở thành phố lên à? Vâng Bọn cháu nói chung vừa đi qua đây nhìn đi con gái bác xinh quái quá thì ấy gì đang nhìn Đúng rồi, hai con gái bác xinh Hay cho cháu ở đây Cháu gì cháu làm được, cháu đây cháu làm được hết không được đâu ừ, cháu ạ bây giờ là chưa được phép ờ, ở đây được sao lại không được không được hả bác bắt ở trên này có có tục lệ bắt vợ mà không không không không được bắt phượng à? sớm quá cho nên là bác không đồng ý Ui, ừ. còn sớm gì nữa em ấy năm nay cũng lớn rồi mà lớn gì hôm nay em nó mới có ờ, mười mấy tuổi thôi đó còn nhỏ tuổi cho nên thì cháu phải thông thì... cảm thì bác cho cháu nói hai nói chuyện với hai em này được không vào chơi nói chuyện thì bác đồng ý vâng thế còn thì các cháu mà bảo là bác thì bác không đồng ý ôi tại sao cứ chạy đi đâu đấy em sao cứ chạy đâu đấy ừ. nó như thế cháu ạ nhưng mà, Sinh mà cháu này thì... bác, hay bác ấy cũng đồng ý cho cháu ở lại lại thì cháu dọn việc nhà hay là đúng ấy bác không phải... bác không đồng ý ở đây được Thôi, không các à? cháu đi cháu về đi biết mà. bây giờ bác không biết các cháu là người ở đâu cả cho nên là bây giờ không, không quen bọn cháu thì cũng ở gần đây, thôi. gần đây thôi bọn cháu đi du lịch thì, thì bọn cháu xuống đây chơi nhưng mà nhìn thấy hai cái con gái nhà bác xinh quái quá thì cho cháu xuống ừ. cháu làm quen được không? anh làm quen đi. Dạ, không không không không được, không mày được. Đấy. Bác không đồng ý. Sao em lại hỏi anh là mày là ai? Ôi, gọi anh bằng máy? Tao không gọi mày là mày, tao gọi mày là cái gì? Ôi kìa, tôi gọi bằng anh như sao gọi bằng máy? Không. Thôi các cháu đi về, con đi vào trong nhà. Ủa con à, bác Ôi, ơi, được. Con đi vào trong nhà các cháu các cháu đi về. Cháu đi về. Cháu đi về. Bác đã bảo đi về là đi về bác ơi bác, bác, bác, bác, bác, bác, bác, bác, bác cháu cháu cháu cháu cháu cháu hỏi bác một câu thôi để đi đi đi, đi cháu về luôn thì cháu hỏi ở đây có tục lệ bắt vợ vợ phải không ở đây thì là không có tục lệ là bắt vợ cả ờ, thì bác thì cháu thấy ở trên ờ, dân tộc mông này có tục lệ bắt vợ đấy không có mà cháu bắt nào vợ. đằng nào thì con gái bác thì bây giờ cũng lớn rồi cũng lớn rồi không bây giờ con gái bác bây giờ nó còn nhỏ tuổi nó bây giờ còn đi học và nó ở nhà còn giúp việc cho bác nhưng cháu giúp nên là bây giờ thì cháu có thể giúp việc lại được cho bác không cháu làm gì giờ, được bao giờ cháu giúp việc được thì cái đấy là ờ, bác tính sau còn bây giờ trước mắt là bây giờ bác không đồng ý bác Hồng Lý cháu đi về đi. mày thích hai em đấy chưa có thích trông <laughs> rồi bác gầy nhưng mà tập cho cháu ở lại một tí thôi không được cháu bác đã bảo cháu đi về là đi về cơ mà tại làm sao cháu không nghe bác vậy thì bây giờ cháu thích con gái bác rồi cháu ở lại nói chuyện một tí thôi bây giờ cháu không được bác không đồng ý là không được cháu không được vào đấy ạ thì bây giờ cháu đi đường xa đây rồi cho cháu ở đây nói chuyện nói chung là bọn cháu cảm nắng hai em đấy rồi không cảm nắng hay không như nào bác cũng không đồng ý bắt đã bảo là nhưng cháu mà cháu thấy cháu trên đây có tục lệ bắt vợ thì cháu đi bắt cho cháu bắt luôn đi chứ bây giờ hai em đấy mà không lấy lấy chồng thì cũng ế luôn đấy chứ bây giờ bây giờ hai em đấy không lấy thì sau này cũng để người khác tao không lấy được mày ờ em nói kiểu gì đấy thế đây đây đi về đi về đi đấy bắt đầu em ơi anh anh thích em rồi làm nào bây giờ cháu đi về đi bác đã bảo cháu đi về mà bác tôi thấu nói chuyện với hai em một tí thôi không bác ơi bác ơi bác ơi không được đúng vậy bác ấy cháu nó thật với bác thì bác... nói chung đúng là... vậy cháu lên đây cháu đi xá lên đây gặp được hai em thích hai em mấy mà muốn nói chuyện với hai em tí thôi mà mà thật anh thích hai em lắm rồi ấy Thôi nói chuyện tí thôi nhưng mà hai em ấy nói nói cái gì bác? nói gì bác? Thế là nói tiếng của dân tộc của bác cháu thấy cứ, cứ thấy đúng cứ, đấy, cháu đấy cháu thấy hai em cười là dạ. thấy hai em thích cháu nếu mà nếu mà cháu có thích hai hai hai đứa nhà bác nữa giờ cháu cũng không biết cái tiếng của hai đứa không nhưng mà cho nên là không biết cháu học được mà không biết cháu học được bác dạy cháu ờ, bao biết luôn ờ, lý hảo lý hảo ma xì xỉ hảo nó xì tí thì được mồ ta <laughs> này biết mà cũng nói tiếng không được không thôi được mấy hôm nữa học được mà ba cái thôi đồng ý cháu ở đây thì cháu cháu dọn dẹp nấu nướng cho hỏi em mày hỏi em hay sao mày cháu làm hết cháu làm hết thì... đây bác bác đưa giàu cháu trả được không không không không thôi bác không không không thì cháu không cháu cứ à, thế hai em thích ăn gì Em thích ăn gì anh anh mua rồi đó bác đưa cho cháu lại đây đi thôi được rồi mày tán con gái bác tìm giờ bác cho mày tận thế mày nhanh không Đấy, nó, đấy, vào đây nói chuyện này anh tí Mày thế, mày thế Ôi, thế bác làm gì bác? Nói chuyện, chói tay bác Vào đây Nói chuyện lại chói tay đâu thế Đây bây giờ bác cho mày biết mày biết thế nào là là là là là bác nhưng, nhưng mà sao nói chuyện lại chói tay như thế nhưng làm sao phải chói chói em cháu vào làm gì bác ờ, đúng vậy sao bây giờ tục lệ ở đây tục lệ ở đây là nếu như mà các cháu đến đây mà bác bảo về không về là coi như là bác có quyền chói có chuyện chói á nhưng mà chói thì... thế đây là bắt chồng chứ phải bắt vợ đâu thế chói thì anh nam chứ em anh nam thôi mày ở đây đi đâu không không được à. Chứ mà bác trẻ, bác canh, bác chồng Anh như nào mà chết, tôi anh không thích em đâu Anh anh xin lỗi, anh không thích em đâu Thế Cháu đi về Cháu xin lỗi đi bác ơi Em anh bảo Em ơi Anh Nam cứu em, anh Nam không Anh xin lỗi được xin lỗi cái gì bây giờ anh các anh bảo anh cưới bọn em mà bây giờ lại xin lỗi như thế nào ôi bọn anh chỉ trêu bọn em tí thôi trêu ai cho bọn anh trêu bọn em như thế nói chung là mẹ em này bắt chói em ra anh thế đáng rồi anh chưa bị chói là may rồi đấy nói chung là thôi bỏ phiếu mẹ đi giúp anh đi bảo tẩu mẹ em không biết bảo đâu bác ơi bác ơi bác ơi bác ơi bác có tha lỗi cho em gái cháu được không không bây giờ bác không cử giờ bác cứ đứng đây bác canh giờ bác không cử bác phải phải phải phải mời bố mẹ đi thôi thôi nhé mày ờ, ở đây mày cưới hai em nhé không bố mẹ nó lên đây thì là bác mới mới mới cử em không ở đây đâu cứu em ai đâu đi về thôi mày cứ lấy lấy hai em được vì vừa mày thích mà không mà thích hai em mà không phải thích điều này thôi bây giờ cháu cứ ở đây đi bác bây giờ bác đứng đây bác đứng để bác cành mà không được đâu không được cháu cứ phải ở đây còn cháu đi đi về đi chưa ôi bác ơi bồi bồi cháu chế có tí nữa mà à, thôi thôi không mày đâu mày đi mày, mày lấy anh năm không được mày lấy anh nhiều mà không được đâu ở đây đâu được lấy được mà Thế Ở đây nhưng mà phải cởi tay ra chứ là chói đây ở đâu Thôi thôi ta đi về đây, tôi ta đi về đây. Tôi nào rồi Tôi bác ơi, cháu cháu xin lỗi bác thì chúng hai anh em cháu chỉ trêu bác ừ, thôi. Bác cháu xin lỗi đi. Không không không được, không được. Bác cứ phải chói bao giờ cháu đi về mời bố mẹ nó đến đây rồi bác mới thả đi mời bố mẹ lên đây mới mới, mới được cưới hai em đấy á ừ. thế thôi và cháu ở đây được cháu cháu ở đây luôn còn đây cháu nói nói ở đây, ở đây luôn bây không có gia đình không có bố mẹ thì giờ bác nhưng mà nhà cháu xa lắm nhà cháu xa lắm bây giờ bác này chói em dài cháu thế bây giờ thì nói chung là bác này xa ừ. bây giờ cháu cũng phải chịu trách nhiệm xa em, cháu bởi vì cháu đến đây như thế là bây giờ là không được cho nên là bác đã nói từ bác, trước đến giờ rồi bác đừng bỏ bùa cho em em cháu nhá Đừng bác không đừng bác không, không bỏ bùa gì cả nào bác bỏ bùa em chết anh nam ơi tôi mày ở đây không được đâu à. bác bỏ bùa em chết cháu đi về đi à được đâu Cháu đi về à? Dạ. về, dạ, cháu đi về đi Anh đi về đi Không được đâu Bye bye dạ. Bye bye Ơ dạ. kìa Nám à A few moments later. Tha, lần sau mà cháu như thế này là bắt bắt cháu là phải cưới con gái bác. Vâng. Thôi thôi thôi thôi bà thôi thôi bỏ qua cho nó. Nó trai thành phố nó không biết. Rồi bà xem mà bà đóng tiền điện cho con nhá. Vâng vâng. vâng. Thế thôi cháu xin phép nhá cháu. Này, sau trường nhá. Thôi anh cùng với em nữa rồi. Mẹ. em ơi thôi chúng anh xin lỗi nhé bọn chúng bọn anh bây giờ này anh này lần sau chừa nhé đừng có mà để em em anh xuống đây thôi để khi nào anh kiếm mấy thằng mẹ thằng sinh viên thì anh với rồi thôi cháu xin xin lỗi bác nhé cảm ơn chị nhé ừ, thôi được rồi. rồi cháu đi về đây điện cho con nhé ừ. thôi, thôi. thế bây giờ